rồi đây là con tê giác anh chị bạn con tê giác con này mới một lóc như vậy nó là 16 ứ 12 con một lóc như là 12 con hàng bơm mẫu cho anh chị các bạn xem thôi này to lắm này bóng phao thuộc về nhựa PVC đó cái ờ, mẫu mới về là mình phải khui ra mình chụp hình bơm lên gì nè nên ờ, cái thời gian cũng khá lâu á những cái mẫu mã này thì ờ, mình sẽ bắn lên trên cái trang web là trần sáng tỏ com ha anh chị và các bạn truy cập vào đó để xem mẫu đây con tay giác <clears throat> to lắm ha anh chị và các bạn nhìn cái mẫu mã nè này là hai cái sừng thôi cái chân không biết nó có kèn hay không không tôi giác này không có kèn nha anh chị các bạn không có kèn những cái mẫu kia nó có kèn còn mẫu này là không có kèn cò bơm nằm như này to lắm á mình à, đo thử chiều dài từ đuôi nè hai nè bốn sáu tám nó khoảng cỡ 75 đến 80 cm chiều dài anh chị bạn chiều dài ha còn chiều ngang lên hai chiều dài chiều ngang lên ha tính từ cái chân tính từ cái chân ha hai nó tầm khoảng 35 ha 35 40 vậy 35 <clears throat> 40 thì anh chị các bạn hình dung vậy ha rồi đây là con tê giác rồi mấy con này nó cũng ờ, nó cũng là dòng họ khủng long nữa mình sẽ bơm từ từ lên rồi mình quay lại cho các bạn xem ha